Em ơi, ngày hôm nay thì Khải bắt đầu uh, server đã mở ra cái rã rồi em ơi Rã Hồng Kim Môn Phái, nói chung là rã không một Hồng Kim Môn Phái hai món Để thành một món hình xui Rồi có thể mở ra nỏ thiên quang, kiếm cặp phong, đồ đồ, Hồng Kim Môn Phái, tê leo bấy luôn em Mà không biết mình mở không biết hình xui không đây Ok, Khải đã chuẩn bị hai món rồi, giờ sao em? Hồng Kim Tôn Giả đúng không? Rồi, bấm cho nó Rồi, tiếp tục à, Trao đổi Trao đổi Hòn Kim Thất Hồn đúng không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi Rồi à, vậy thôi à, đổi uh, à, đó à, đó đúng rồi ok là bỏ luôn hai cá một lần hay là một cá thôi cái thôi rồi tiếp tục theo đúng không rồi tiếp tục cái nữa lần thử thử cho nóng nè mình bỏ hai món thì nhóm mình đang xài luôn vừa mua luôn á rồi một nghìn cá giờ sao có một cái nữa hả sao mất hai ca su đâu đúng rồi trao đổi hoàng kim lại đi rồi giờ sao tới dòng 2 ấm ấm rồi đổi hoàng kim lấy cái dương thức hồn à đổi đâu đúng không ờ à, đúng rồi đó gì vậy ăn quăng ngàn cái đó vô là được một rương hồn kim mở hình xui có vũ khí đúng không ừ ờ. <laughs> ờ. mở anh em Ồ, có, có, có là vũ khí hồn kim môn phái này nọ nhiều lắm anh em <laughs> thử anh em đổ ra bóng cái bàn ốt rồi luôn nè rồi mấy bánh này nọ rồi đâu mày mấy bánh được cái bóng hồng kia mình sao đúng không anh em vui vui rồi giờ mở đâu nè đồ giờ em muốn mở đâu đây chột cái miếng bánh rồi anh em ơi rồi ok giờ mở nha anh em biết như thế nào đây mở là nó ra luôn hay là nó phải chạy dai nữa nhật ra luôn ra luôn ra luôn à đậu nó còn bao công bố thế giới luôn hả ừ ờ đâu à? rồi mở luôn nha mở từ từ khải tắt cái like rồi khải cho anh em xem <laughs> mở anh em ơi mở mở nha anh em có khi là ra vũ khí này nó thiên quang nè rồi um, đau thiếu lâm nè rồi uh, kiếm cặp phong nè nói chung là ra tư lương bông bí với lại cả vũ khí luôn này hên xui này mà mở này đó gì vậy trời sam hồn ngọc bòi Đậu xanh Vái lên ngọc bội xăm hoàng là đường môn á, Dục Ngon đó, ngọc bội đó cũng được Ngọc bội này thì kết được nguyên xét đấy, ngon ấy Không là lời <laughs> à, tức là mất hai món được món như con quỷ này mà lỗ lỗ lỗ Bây giờ là giờ mình muốn đổi nữa là mình phải cần à, một món nữa xong mình đổi tiếp đúng không? Nói chung là hai thành một bốn thành hai À, rồi, cứ tính chia đôi ra. Cứ cảm giác một món nào không không cần nữa thì bỏ đúng không? đầu tính ra cái sâm hòn này ai mà đủ set chắc cũng ngon hay tại vì cái món này là nó không à, có hàng chớ hả đào có người mua được tính ra mất hai kim đúng không đồ tính ra nó đào đô này nọ này nọ em ơi mình đen quá mình ra được cái bòi kỹ năng cũng có một cấp cái này cũng được cũng được ở đường môn nào chơi rất cũng ngon ấy nói chung là lỗ nói chung là lỗ đúng rồi nói chung mất hai kim mất hai món à, kim là lỗ rồi giờ là muốn đổi nữa để mà đọc cái đường kim phái game mở thử ta ủa ngũ độc gì đây ngũ độc nhiều môn phái rồi vũ đại nhiều quá ấy da rồi ơi trời ơi được một cái ngọc bội xăm hồn cái này có một cốc này ơi đường môn nào mà chơi xét xăm hồn bán thông là bán thông ừ cái ngon à, tụi nó nhiều đồ xăm hoàng lắm ừ tụi nó nhiều đồ xăm hoàng này hiếm ấy ngon ngon ngon rồi ngọc phi phong này nó bán nhiều nữa đem xô mua mẹ đi tương dương bán ngựa nó mua ngọc bội anh một triệu năm ờ không không cũng lời đấy chứ hai triệu bán luôn hai mờ bán luôn nhanh gọn khỏi phải hiếm suy bà. nghĩ gọi là hiếm đó hai triệu bán luôn khỏi phải suy nghĩ nè tại vì là nó là đủ hết ở ngọc bội hiếm đó nè không phải đơn giản đâu nha nhìn anh biết ngọc bội cái kỹ năng là hiếm á bán cái hàng kỹ năng là hiếm nha nam hơn là ra cái ngọc bồi kỹ năng là mình có thu được vốn này mà tính ra mất hai món chống hai kim mất gần uh, à, 800 nghìn thu là được ngọc bồi <laughs> phải lên đúng là môn cửu cung đúng là thi ơi tương dương bán ngựa mình mua cái phi phong nữa nè mày 500 xu nó trả một triệu rưỡi nè hai triệu rưỡi phú cường cái gì đó không thấy ai à? Sao không thấy ai? Đâu? Ủa nhưng nó đứng trong rừng thú. là phải <coughs> Đâu rồi ta? Đây đây đây. Mình mua cái không ấy. được môn kiểu cung rồi em ơi nói chung thì cứ ờ, từ từ đâu nó mở ra được bội vũ khí là nó ngon quá sao nó mua không nó có cái cái cây sam hoàng đó bốn chục tóc đó ừ nó thiếu ờ, ví dụ nó thiếu ngọc bòi là nó cần thôi em nó đủ set nó là khác rồi thì mua mua ngọc bòi cái phi phong ba ngày ok vừa rồi làm thứ mà không ăn thua đây mà nhớ gì ờ nhờ mà mở ra một khí 30 ngày có nhà hàng được không nhỉ đâu đó mở ra một khí là vĩnh viễn luôn anh ủa tình anh em mở gì đây tình em là ở đâu ở đâu ra vậy à, à đụng ra một khí 30 ngày luôn à ờ, Ủa cái rương này ở đâu đây? Anh Nghi mình ra hả? Ờ, anh Nghi Bình cũng ra vải trưởng à, Đâu, anh Nghi mình cũng có ra rương này cũng được đấy Nam Ờ, ngon ngon ngon Ra nhiều không? Ra nhiều hơn một cá thôi nè Ra nhiều không? Dạ. Nhiều không? được một cái anh win được một cái cũng được nha bánh cặp phong phù còn nó đổi máy kia là dùng 50 xu nó xây là nó xây mảnh hả nó không cần mảnh này nó xây mảnh khác hả đúng rồi đúng rồi đúng rồi à hiểu rồi nói chung là vừa rồi mình tốn hai món hồng kim môn phái gia truyền thiên nhẫn xe mình đang sai cũng như là cái nón thiên nhẫn mình đổi được cái uh, một món xăm hon một món sâm hòn thì bội nè nếu mà sâm hòn thì có thể kết được nguyên xét này em ơi xăm hòn ờ, phi lý dây này độc hồn này rồi đai giáp đó là cây vũ khí này dây này và đai và giáp ủa giờ là tính ra cũng có thành có cái vũ khí độc hồn rồi em Thả Nhật Vũ khí gì? Vũ khí uh, cái cái cây tiêu nè Có, có hết À đúng rồi Giờ tính ra là chắc là server đầy đủ hết rồi thiếu một cái ngọc bội hay gì đó thôi ngon anh em tụi mình có tụi mình thiếu á người ta giấu rồi đúng không ok có tụi mình thiếu đó <laughs> mình đéo có luôn nữa chứ không thiếu à. nói chung là ra góp ờ, kỹ năng cũng có là ok rồi đó bị uh, mình bị Almeta <laughs> ra cái kỹ năng có là không sợ đúng rồi tấn được chân là không sợ không sợ <laughs> thử mấy lần một chứ một lần anh thua đồ giờ mua không ai bán rồi nè đây nè đù đù đù đù thằng nào đang mang quỷ chúng nào ui vô vai liền cây vũ khí của của ai vậy của nam của thằng à, gì đó cường đẹp trai nè nó đang hỏi mua anh cái ngọc bội một triệu rưỡi này anh không anh anh nói nó hai triệu mua bán nè đó nè cây sâm hòn anh em nó thiếu ngọc bội anh em đây đó trời ơi thằng nghĩ này là đủ cây sâm hòn anh em anh em thiếu ngọc bội thôi hai triệu vô việc nhanh gọn khỏi phải nhiều đúng không nhật cường đẹp trai đúng không đúng rồi cường đẹp trai hai triệu vô việc cho nhanh gọn hiện tại bây giờ nó có rồi anh em ơi xăm hòn uh, đọt hồn này là... hòn uh, à uh, xăm hòn dây chỉ chỉ một mình nó cần nó cần uh, ừ. Ờ. đồ thằng này cường đẹp trai đâu ra gờ ta đồ cái vũ khí đẹp dữ ta cái vũ khí này nó cũng mở như anh luôn nó ra đúng không ờ. trời hơn dữ ra ta. là mấy cái thằng uh, có rác á vãi liền mấy thằng có rác dầu luôn nè ui cũng có vitamin ba cấp nữa vãi nồi cái gì chịu luôn nè mà mở đồ mà option bên thanh thành sơn á cho có thằng này đồ sẽ đổi đẹp quá nào mày, thằng này anh chơi ghê à, thằng này gần đủ xét đúng không rồi là nó dày nè lý là đột hồn nè, nó thiếu đai với áo nữa thôi áo xâm hồn thì thờ ép được đai thì đai xâm hồn thì cũng thờ ép được luôn này thiếu ngực bồi đúng rồi anh mà ngực bồi không ép được nó đang ra giá thì mình cứ từ từ anh em luôn đâu anh em trong ok cứ cất ra đây đâu tầm này có có rác hơi bị ngon luôn ấy trời giờ rác đâu ra có ta hử nhật à. giờ giờ em bày mưa anh thế giờ rác đâu ra đây ủa rác giờ năm k vàng năm k vàng ở đâu rau anh này mua bằng kim thì nó bán có không có Mình không chưa bán cái cường thôi được rồi ơi, đầu tư 3k lấy vũ khí 30 mua rác hoàn kiểu môn phái chúng lớn bán bơm mà qua giờ không online không biết này ơi anh, à, anh biết này em tình anh em bán ba kim kìa mua đi anh cái gì đâu đó, mở lấy rác luôn đây đây đây đây đây thử luôn ngay tình anh em ơi đây tình anh em giao dịch luôn là... ờ, mở mở mở chìa khóa là tốn ba kim ủa giờ cái rương này có tốn chìa khó không Tốn chịu khó hả? Ôi, chịu khó đồng vạc bạc vàng là sao kiếm đâu ra Nam? Rương này nó sẽ khôi ra mảnh đó nha Ôi ôi, rương mảnh nó giảm mua trời Ờ, nó chịu quá Thấy nó, nó gây ra một loại tám mảnh hồng kim môn phái đường môn này Mà sao nó ghi loại vũ khí hồng kim đường môn 30 ngày là sao ta? Thì đó, rồi mở rương này sẽ ra loại tám mảnh Loại hoặc là à, à, hiểu là vũ khí à có thể là có ra có thể là ra loại tám mảnh là ra một mảnh này tám à. tám mảnh này cái thứ hai là có thể ra một trang bị hùng kim phái đường môn à, đúng rồi à, đủ giá thứ hai ra một vũ khí 30 ngày hình xui vãi chứa anh em đồng bạc vàng để tăng tỷ lệ đa số ra mảnh đúng rồi đa số là mảnh rồi chiều rồi mảnh đó là mảnh mới nha mảnh không có đi xoay được <laughs> khó tám mảnh <laughs> khó anh quá thường mình đi xoay là mỏng đi ép lên khoảng một trăm bảy à, anh à, anh dương có ngọc bội lăng nhà bán rồi ta đi, ta đi mình bán rồi nó dành phòng hả không phải lúa à? Ừ, à lúa à, rồi mua mà anh Phong dành rồi mua gì à. tám không quá anh cái gì cái gì tám triệu nó sống hò luôn nói gì bình tĩnh 4 <laughs> triệu cái gì 4 triệu dương cái gì lâm nhạc ba ba ba ba à 4 triệu à hôm trước nó đòi mười mấy hộp cũ sau này nó bán 4 triệu à à chà chà dương khác cái của dương khác cái à. đó là vẫn là dương xây ra sẽ... dương xây ra một cái ngà bòi ba ba ba nữa wow. à. Ờ. hên dữ trời như bắt áp luôn ba ba ba luôn vãi nổi quá hơn nha Hôm này mà băm quang đến ngày mai thì adder khó chức năng này rồi thì còn gì đâu nữa vui ta tự nhiên mở vài ngày mà hết hết rác rồi ai có rác đi xoay rồi ai có rác không đi kiếm đồ rồi khó nhỉ đục là khó gốm ủa vậy cái, tụi nó rao năm kim chứ thằng nào mà thiếu quá đóng bề mời vừa nó mua 6 kim luôn rồi à. ok anh em ơi bây giờ khải tiếp tục làm thêm một món nữa đây tương dương ờ, tay này cố gắng uh, bỏ thêm 6 kim như hai kim nữa là thành 8 kim với một cái bao tay cái bàn đang xài nữa là tốn hết 14 kim cho nên tay cái bàn này. Ờ, một cấp ấy cho mượn cho mượn lại cái bao tay cái bàn này này à được được được cho mượn lại khi nào cần tính <laughs> được được vô hợp lý rồi đừng mượn bao tay kia à, giờ khô máu luôn nè đầu khô máu luôn giờ ngứa quá rồi bao tay này cũng cùi lắm hồi trước phải một cái ba kia mà chung là hơi rã bao tay này nói chung bao tay này như bao tay rác luôn sáu kim cháy luôn nè cho anh em xem tại vì mình sẽ tiếp tục cái rương thứ hai để mình một rương kia mới ngà bò xăm hòn nói chung ngà bò xăm hòn là hàng hiếm này mà không ép được thì khẳng định chắc chắn nó sẽ hết rồi mượn được bao tay của dương này ok nha khi nào dương muốn bán sáu kim thì cứ alo mình bán ai bán rồi dầu đâu là mình đi đổi ngứa quá nè ơi rồi chơi giờ tại vì Còn sao cái bao tay đó lại cho khải sáu kim luôn á ừ, rồi vâng. hai món kia làm hai món rác rồi. từ từ đây nè đó Hãy đi um, rã hai kim ra thì lấy cái đoạn hồn này đó dạ, tính ra cũng xong cứ một lần là <coughs> cứ một lần Đúng là rồi rồi rồi rồi, rồi. bao tay đâu xài dương mới dạ. đường cái đường mượn cái <coughs> bao tay anh dương bao tay dương đang cho mượn nè từ <laughs> cuộc đời này liều ăn nhiều anh khải ơi đúng rồi anh em đủ ngứa ngay quá à, không ra cái bỏng thì mấy cái đồ một cấp đó nó lại ngon không phải ra ngọc bội uh... hai kim này à, đầu tư hết 14 kim lần này nữa nè cứ một lần là 14 kim nè cứ một rương 14 kim ấy. tính sơ sơ anh em cứ một món rác là 6 kim tốn hai hai cây dạng quên hai ca su nữa là thành 14 kim ấy, gần một triệu á cứ một lần làm là một triệu á rồi à đúng rồi nếu mở ra ra một món đồ cùi để dành mai xây mảnh đúng rồi ra món đồ cùi mai xây mảnh ừ. có được mình ơi đồ giờ đen đen rồi à, minh đẹp trai đồ đẹp trai đứng đây làm gì đây không, không có vốn là có vốn rồi cái bội mai nó mua hai mê à ừ cái, cái bộ đường nào mai nó mua hai mơ thôi còn nó mua đồ đó chân nhật đẹp luôn được nè tại vì 5 giờ ngày mai ở order khó thì không làm được gì nó nữa. mua ngày ngày nào cũng rao lên nhem thèm đó Nhìn Đó rồi ờ, nó không mua thì thà nó tiết 10 kim nhưng mà nó sẽ bị nứt cái bộ đồ hoài luôn <laughs> Ôi xài ăn ban hoài luôn Một món kim một phá này em ơi Khải sẽ đòi một k Khải sẽ đổi một rương mới Ôi khô máu luôn Anh em đang xem bộ quà, là, quà sẽ chơi nha em ơi Nãy giờ này rương thứ hai là tốn 2 triệu ấy Rồi vô Bàn tay cái bang này Đang xài luôn này Khô máu luôn em thấy khô máu không Đó rương đó một rương khô máu luôn đó Ôi, khô máu luôn nè giờ đến cái độ ghiền rồi khô máu luôn ok chưa <clears throat> rồi mở nó ơi được dưới đây trời ơi đậu xanh rồi lên um, sơn cả nghe chương tụi mượn rương này rồi Ở lần này xanh chín luôn khỏi dấu dí luôn em ơi đậu bột phóng một được gì luôn chúc mừng duy khải từ leo con bí kìa vừa mở mà chúc mừng gì cái gì vậy ba sao à đội giáp nó báo nó báo thế giới nè đây mở ra cây vũ khí nào cũng được nè Đây <laughs> nó báo thế giới mà cứ ra cây vũ khí được Trời chết mẹ dạ, dạ, dạ. <laughs> Ma áo chết mày tao luôn Ha Chết rồi, đồ này cây của này, này chết chết chết Đâu Lỗ sáu kim, lỗ sáu kim À lỗ sáu kim Đồ chết mày. À chắc mua thêm chưa món nữa <laughs> À cây quá Đồ chết thiệt à chết rồi dính vô này chết rồi dương rồi à dính chết dính là vàng đây à, đây cho thử lại lần nữa ok làm thêm phát sáu kim nữa tiếp tục này em ơi làm phát nữa sáu kim đâu mà chết chết chết hai triệu của thôi rồi thằng này lần 3 triệu nè trời ơi ra cái áo thiên vương bang má nhỏ thiệt sự luôn nè chơi mà chị em thấy cái, cái nón côn lôn nha được mình ra cái ngọc bội nghe mi mình vào liền ok thi ơi rồi hiện tại server đang cần mua ngọc bội nghe mi rất nhiều luôn thi ha à, tiếp tục mất thêm bội nghe mi đâu mà cần bởi vì giờ ai muốn thì lấy thôi à, có... bộ gami là một trong những món dễ tại vì nó có sáu mảnh mà đúng rồi, giờ lấy lấy ra xây là kiểu gì cũng ra thôi à. không thấy thì nó đi xây à, cái mảnh ra mình đi hoài á rồi có xong thôi tiếp tục mình đã chơi là mình chơi nên mình phát thứ ba nha anh quá tam ba bạn mình không chơi nữa nha nếu mình thất bại lần này mình sẽ rã mình lấy cái mảnh đỡ ngày mai mình đi xây xây cái mảnh vũ khí có có này em có ra vũ khí nữa em tại vì hôm trước ra là bốn năm cây lần anh em chục cây vũ khí lần anh em nên mình muốn xây thôi chứ thấy eh, tí nó xuống lại cái gọi điện như dân thêm khác nữa <laughs> lỗ nào <laughs> à, cây rồi cây rồi rồi tiếp tục Đâu nhiệm hai rừng má ra áo thì bằng chịu luôn Ra ra cái dạ, dạ, thấy là dạ, cái áo quen quen Buồn thiêu À là áo buồn thiêu luôn em Quá ta mà bận luôn em ơi Đồ chịu rồi Dính đồ rồi dính đồ à, Dính đồ rồi Chịu rồi Rồi làm cái nữa xanh chính phát nữa Cái gì vậy Giao diện đập đá rồi mới ghê vậy đồ à đơ chơi kiểu À đơ đỡ nè Giao diện đập đá Má ra áo minh rồi mới ghê vậy coi áo này Nhìn trắng đời luôn trời mà áo đi xây rác mà cũng chán nữa hả <laughs> đâu thì áo chán xây rác mà cũng chán trộn nữa à, ok đầu đường này mình sẽ đi đến vị trí mình hay xây uh, hay mở đồ Đó. rừng cuối cùng anh em ơi cái này mà không ra gì coi như bỏ Đụng dính vô này chết nhiều này chết này mà chơi chục lần ra bóng đèn vẫn lời Trời ơi, chục lần biết ra bóng đèn hay không anh <laughs> em đâu phải đơn giản đâu giờ anh vậy sáu kim lần là 60 kim 10 lần là 60 kim là tính ra 10 triệu đó em đâu lần 10 lần 14 kim chứ em hai món rác là 12 rồi kèm theo hai hai, ca su nữa thành một lần 14 kim 10 lần là 10 triệu ấy rồi bà qua này mình lấy vào tay mình luôn khô máu luôn mới ghê mà chả được gì đúng rồi một món một triệu ấy món ừ. Ờ, xây ra món nó cần nó trả triệu rưỡi ai bán ai bán thà ai luôn cho khỏi ai dùng khỏi ai dùng <laughs> phải cái giao diện đồng đó tự nhiên mình mình bỏ vốn một triệu ra cái xây đúng nó đòi một triệu ra bán đâu ra chán chán chán chán hòn kim thất hồn rương có những cái biết rồi gì đây không có đánh giá trị nhưng mà tứ không, má đà thiếu lầm nó bỏ luôn rồi trời ơi đà thiếu lầm chán nhớ ừ. ta <laughs> chết chết chết à, đà thiếu đà đà đà tứ không chịu rồi anh cái này chịu rồi má cái này dính rồi nè mày <laughs> trời chịu chịu rồi thôi nếu chơi nữa chán quá đó, cái này nó cắt điện tính sâu nè mày khó quá ra đài thứ không chịu rồi tầm này thứ năm ai chơi nó ra đài thứ không ra đèn nhạc hay bóng đèn thì ngọt thôi giờ ăn lắm đậu xanh tiếp đi khổ máu đồ kim nó nữa khổ máu nè đồ nãy giờ ba triệu đó anh em tiếp Để... bây giờ đi đi ờ, đi xoay cái cái mảnh này nó thú vị hơn cái mảnh mà đó bóng đèn ba triệu ấy về làm ăn đi cái bóng đèn còn cái món cái môn này ở đây fit rồi à, đơn fit chắc rồi hôm qua giờ có bao chơi không ta ông sao nó chỉnh được mà đúng rồi Trời ơi. Chì là anh anh anh úp mấy cái mới thôi, còn ừ. chỉnh là mấy cái cũ rồi nó chỉnh được. Này mà ra ba cái đồ bình thường chán cái gì lạ luôn nè, toàn đồ bình thường không. Ba rồi là mở xác suất áo thiên nhiên ban hay gì nó ít lắm. Được, thôi đi đổi đi, lấy hồn thạch ma tính sâu này mà, hôm nay lỗ rồi. Lỗ chấp nhận bỏ, không chơi nữa. Ba lần. Má mở cho anh em xem mà mấy thua. ba triệu, ba triệu. <laughs> Toàn Tốn, tốn, tốn Thôi tốn tìm kiếm đôi cái hồn thạch này à, Lấy cái này đủ tấm ảnh Ép lên được khải là sao ta Lấy cái này đủ tấm ảnh Ra rương mà là sao Rương nữa đi Còn mấy mốt con lông kia Rồi mấy mốt con lông Mấy mốt con lông anh, anh đỡ là hết rồi rồi, đầu anh em ai cũng máu lắm mà ai donate tôi sáng tôi dám cho ông rồi. Chó đó, 3 triệu rồi anh em. Đầu trong vòng đốt nhạc chưa đầy 20 phút. Anh em cứ bày dài chết tôi. À, cái đài thủ lâm này cũng chán quá, đài xin lâm được làm chậm nó độc. Nói chung đài thủ lâm cùi quá. Ai cũng muốn hết mà thôi á, nói chung thôi, bỏ đi em mà Bỏ đi làm người. Đi xoay, đi xoay một mảnh đây cho anh em xem nó xây một mảnh để cho anh em xem giá có 50 xu mà một lần xây có 50 xu rồi nó nhẹ chị nhàng mà nó đúng rồi lắm. giờ làm cái mảnh cho anh em xem nha ra nhà nha quá à, bỗng định khái rồi kiếm vô gian rồi nhìn hấp dẫn lắm một lần nữa mình chịu phí chứ không ăn đây <laughs> anh dương đây. anh dương lấy một món nữa đây đấu kim có thằng bạn em ở đầu tư em chơi hết tiếp tục anh dương đây bạn em donate chịu giờ mà đây dương vô cụ á đậu bạn em nói là là, đây <clears throat> một lần nữa mình chịu phí ok bạn ơi đậu bạn nói là mình làm ngay chứ nãy cho ba phát rồi còn có còn cái nịt nữa nè giờ <laughs> giờ món nào cũng được đưa em đậu em, em khô máu hết cái rương anh cũng được luôn thi mà cứ thi mà còn ngồi đó em hết cái rương anh cũng được luôn em khẳng định luôn rồi một lần một triệu đây à, tiếp tục hết hết rừng mà vừa rồi nãy khải sáu chục rừng kim, kim gần sáu chục kim giờ còn ngắm mười mấy kim anh em hiểu rồi tiếp tục này nè thì, thì làm phát liền nào ra cái bóng à, anh không cần ra nhưng mà cứ ra cái vũ khí anh chuyện pha đó anh chơi <laughs> à, tiếp tục ừ, hồi chiều thằng nào bán cái đao thiên bán đang Thủy Yên 6 triệu đó em nãy giờ xây hết mất mẹ 3 triệu rồi ừ. biết vậy mua mẹ đang Thủy Yên nhanh mẹ đang Thủy Yên dạ mới nói mẹ đang thấy Yên nhanh nãy xây tóc 3 triệu rồi lần này là lần 4 triệu nữa nè <laughs> Ôi ơi, người bò đường môn sao đi xây được nè, người bò đường môn 2 3 triệu đi xây tào lao chết rồi. Xây luôn anh em, tí anh em tài trợ cho rồi. máu tối vậy say luôn anh ờ, muốn quá ok nha phần này anh em ơi ngồi đường môn bán được nhiều ngồi đường môn bán bèo lắm được hai cú nữa tại vì cái đó ép không được nếu mà thằng nào đang chơi xăm hòn thì nó chỉ cần một món thôi thì bao nhiêu lúa nó cũng đông nó thành luôn nhanh như khải nếu mà một món 3 triệu khải cũng mua đủ set thiệt nếu mà dân chơi không có suy nghĩ cũng được đó nghiền hơn đập đá luôn ai vô à. kho tàng cái gì cũng có anh Dương có tất cả mọi thứ bích lâm nha làm bằng bách hả đó luôn theo rồi đó chờ bạn uh, thi nét là mình mở luôn lên cho vẫn tạo phần đồ mở đi khải hello khương duy nha rồi là khải gửi cho gửi số tài khoản cho thi nè đó sẵn sàng rương của thi một triệu rồi đấy <laughs> thắng thua không biết mà đo nét cái là mở đủ đấy ba rương rồi nam đủ banh ba triệu ít đâu nói chung là nghiện là dở rồi nói chung là mình trải nghiệm anh em xem thôi nhưng mà công nhận má cái này chết không dám chơi nè mày chịu quá má nó nhanh hơn không bình luôn nè ra cái chùy à ước mơ của khải thật nhỏ bé <laughs> nghiện không được đá mua không vui cho hên xui mới cả cảm nhé cái chì của đa thiên vang đồ ha anh em cứ cho trừ theo bản chất luôn nè à, rừng cuối cùng rồi này nó xong em ơi đây đó khai là khai coi thử thư nó nét chưa một cứ một rương một một triệu nè lần này mà không ra gì nữa chắc đi ngủ luôn nè nói chung là thua là thua rồi thất bại thất bại rồi lỗ lỗ rồi còn gì nữa mà khóc dưới sông cãi khóc quá anh ơi <laughs> còn cái nào khóc dưới sông rồi cái này phát cuối anh em đợi tin tin cái là mở luôn làm bằng bách mở vũ khí nha ok bằng bách đặt kêu đừng có chơi phát đầu thì đâu có tới mức mà phải đáng nặng mấy phát cuối rồi đâu ừ. ừ. không nghe câu người không chơi là không thua <laughs> nặng từ từ đi ok nặng từ từ là ok là khả tắc cái thế giới khả tắc cái thế giới cho nên nặng cho vui nãy khả nặng hai phát rồi bán không kia một phái rác không bạn không ông ơi toàn bốn mơ rồi bán gì? bán gì tầm này dính rồi dính rồi bán cho tầm này bán người nữa tí thêm nữa vậy dính, bán <laughs> dính <laughs> bán cái thùng này áo đồng cừu áo đồng cừu làm gì trời ơi áo đồng cừu tụi đang có cái này anh em anh em ra áo đồng cừu chứ chết luôn thi nghĩa có phải thanh niên kỳ thơ và lắm liên minh rồi không không dùng anh ơi thi nghĩa là ông bạn ấy. nói thiên bang thiên quang cho khải cầu mong ok cái men ơi anh em là tới thi đang uh, đi làm điện thoại anh em ơi <laughs> mấy cái đồ phổ an bang rồi bán hết nha rồi đấy ở đâu là khải khôi từ... khải à, khôi khải khôi từ à, từ cho anh em xem à, nha rảnh nó đi hút một phóng viên tiểu một quyền tinh một nó ra chắc bốn phút năm mà đủ ấy cái này ép, mà ép ép chay thôi rớt, cái này rớt, mà ra rác nữa là chịu nha anh em ơi Quốc. thôi ok đã tin tin từ thầy anh em khải tách đi cốt nha <laughs> rồi đã nhận donate từ thi quốc nha anh em ok bạn ơi quốc luôn em ơi rồi ok chưa rồi đã nhận thi ơi dốt này khui anh em khui nặng nha anh em nặng nha anh em xem nha khui này cái này khui rất là nhanh luôn em khui này đó rồi lên hàng lên hàng lên hàng để xem từ máy ô để xem từ máy ô để xem từ máy ô thi đã donate rồi nha anh em ơi chúng ta đang khui hàng chúng ta đang khui hàng như đây trời ơi hai ô chết tôi trời đại lưng nữa gì vậy ma hòn trời chết rồi <clears throat> đại lưng ma hòn người con rồi đại lưng ma hòn gì đây ma hòn ma hòn là gì trời, đại lưng ma hòn là thằng thiên nhẫn bùa nè rồi chịu vậy. à ma hoàng ma hoàng là thiên bùa rồi đen quá năm ơi không được giao luôn rác rác nữa lại rác nữa đổ rồi <laughs> không em thua em ơi má có hai ô đang cái đan lưng thì chịu rồi má tưởng là lưng cái ban nào cũng đừng có chơi phát đầu thì tí chủ đâu cần phải đáng nặng tác sâu đâu má giờ này canh quá giờ mà lóc hết ạc ra chơi xong ai ọt quá xong rồi quá đâu ra đa này chịu em ơi thôi chắc uh, to này chắc mình dừng tại đây hãy <laughs> mình ngừng cái ngọc bội là có lời lời ừ. rồi tính ra này ra nhiều gơ này má dính mẹ luôn rồi dính cái giờ lỗ luôn dương lộ lộ lộ sắp mặt lộ sắp mặt lộ sắp nhận dạ, rồi có anh em like ảnh đà đài với tí xuống là gọi ra dương để chơi cô máu luôn đủ cũ dương ơi chúc mình 247 <laughs> người ừ <laughs> ra đó lần này chịu rồi đậu xanh chịu rồi chịu rồi anh em phải đô này thêm phát nữa để làm cái nữa rồi nhìn mệt lắm chịu lắm anh em à <laughs> không phải cướp thiệt nữa này tụi nó quýnh nữa này người ta ơi à, đủ đậu ông ban bác đó hả được ừ, thì nhầm bùa này mà đang hô ông đang nằm chết đó làm phát nha thùy ơi thùy ơi à chết chết dính mẹ anh, à, vừa mà có cái áo năm độc á nó năm độc không à. nó năm độc mà trưởng là đau thôi nhiêu áo áo năm độc làm gì có năm độc nó tưởng đây cái bang nè nhìn tưởng đa cái bang của mà ờ, chữ của lung nó boss thành thế giới đó phong bụi đang cầm đó <clears throat> Bạn có nó ờ, tồn quá tồn ờ, ok quốc dương ơi nó xoay mạnh này ra dương dương làm cho mình thêm phát thứ năm à. 5 triệu đúng rồi 5 triệu mà có áo năm độc không lấy áo năm độc làm à. rác đi thì cứ rác độc làm rác đâu hết rồi bây giờ áo độc ai dùng quất Ủa sao mà dính rồi dính <clears throat> rồi rồi Dương ơi giờ dịch tiếp tục lần thứ năm nha Nam ở trong vòng 30 phút bay 5 triệu nè má mà, người đều và còn coi ông Tam Thánh ông ông lôi đoạt xe ra ông quất một, một video đậu xanh bay năm cũ đút sâu quá đút không kịp anh em cho chàng của tay cho thi đi nam ơi đâu đâu hải tính sai rồi sao sai tính sai rồi phát đầu mới là một củ nhưng phát sau là năm xị năm xị à, cải ừ. còn giữ lại 50 à, phần trăm ừ. mất hết đâu rồi tiếp tục à, nãy giờ chưa tới năm củ đâu đừng có sót tối nay đúng rồi đúng rồi còn dư một món thì chưa đúng rồi tiếp tục à, dính mẹ rồi cười không chịu được ai đồ lần thứ năm rồi em ơi nói chung cứ một lần là anh em cứ tính đơn giản thôi một lần là 12 kim nhớ ờ, hai cái kia thì tương đối tầm đó thôi tại vì mình mình còn một cái rác cho nếu để mà đi mua thì một lần 14 kim rồi một tiếp tục là một tổ thất bại là mất năm xị ồ tính ra tiền ra nhiều nước rồi nè ngọc bòi đó ngày mai mình bán gửi vốn <laughs> được không dương dương dương ngày mai ngọc bòi nữa ngày mai bán gửi vốn đậu ngày mai ở đơn khó là bán gửi vốn tại vì ngọc bòi không ép được định em luôn ngọc bòi không bao giờ ép được người ta chơi xâm hoàng người ta đã né ra để chơi chơi rẻ rồi mà bán cao quá cũng chết <coughs> nếu mà nó còn có, có sức chơi để chơi phái hot rồi chơi xâm hoàng là né ra nó chọn phái rẻ tiền rồi Đâu đó sắc hồ Tiếp tục Cứ đơn giản một món một chiều thôi Lên Món cuối cùng là anh Khải còn cắt cổ nữa thôi Tiếp tục mà <clears throat> Lên Rồi Tiếp tục Tiếp tục Đó Khu máu, khu máu Rồi anh em bảo không dính xương dính xương rồi anh em ơi làm ăn Đông làm ăn bắt ra khỏi cổng luôn hả dính rồi anh em ơi à, ok tiếp tục rương này thì rương máy là rương thứ sáu hay thứ năm thứ năm đúng không ok <clears throat> tạch mít ngay này khui này khui nha anh em à, nhỏ quá chụp hình xui quá nè em ơi không phải đơn giản nè khui này cùng bó với khải anh em ơi tiếp tục này dính rồi nha lên nha lần hàng Khui Khui Còn mấy ô nha nè Đâu Khi nào một ô một ô dùm cái Mấy ô bốn ô bốn ô đúng không năm ô năm ô là vũ khí Đâu bốn ô rồi, bốn ô ở đây gì hai ô không Dây chuyền Trời ơi chuyền vụ áo Thôi thôi thôi thôi Đầu xanh nó chuyền vụ áo Chịu này, <laughs> chuyền vụ áo này mày à, khó dữ nè chua lắm nè em mà đơn giản đâu đâu má này hay toàn ô không chiều chiều hết đường rồi hết hết rương kia mà lỗ lỗ lỗ nghỉ nghỉ nghỉ nè mày nghỉ ngừng cuộc chơi nha nam ngừng cuộc chơi ngừng cuộc chơi đâu khó chơi quá hết rương kim luôn rồi không mình theo anh em ơi chung là năm phát là nghỉ rồi nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ không chơi nữa <laughs> nghỉ nghỉ nghỉ thành đô ngôi chùa giờ anh em ai cũng muốn chỗ vị trí của anh em bây giờ thôi thôi ngừng ngừng khả sợ quá sợ chừng rồi anh em ơi sợ quá sợ chừng rồi đầu ra toàn cái quằn quằn quằn cái nhiêu đây còn chết là à, thua còn còn rác nha khải tối có suy nghĩ lại cứ alo <laughs> đâu còn rác còn rác nãy làm vài mấy món rồi 1, 2, 3 với ba tiền đã thành 6 món rồi à. Thôi ngừng đi anh em ơi Ngừng chơi đi Cái này khả thái không ăn thua rồi Má xanh màu đen dưới người ta Thi lôi khung Xây mảnh đi mà cứ lười Không ăn thua Chơi trò này cái trò này ta chơi ta tốt ta chạy hết rồi Ừ Đúng rồi thì không in không in kịp luôn á anh em Trời Thôi ngừng ngừng nha anh em ngừng đi đâu ơi xíu cho người cho nhà nước in tiền ra hả ừ. xài kiểu này in không kịp thì đó định cho anh em xem mà kiểu này không ổn rồi kiểu này đi xây mảnh rồi giờ được rồi kiểu này thì không ăn thua nữa mà khó rồi nữa mà không cho lại không cho lại nữa ok bây giờ thì à, <clears throat> khải sẽ bỏ cái này à, khải xây lấy 500 cái hồn thạch gì đó khải đi xây một cái uh, món khải sẽ đi một cái, xây một cái món và đi tìm một cái một cái mảnh vũ khí xem thử ra mảnh vũ khí gì nha ok anh em đi theo Khái Chỗ này không đói đâu em ơi Đúng rồi, đợi xây này mua bản kia sướng hơn em ơi Nó chắc ăn hơn cái này đầu chùa quá Nó đơn giản đâu Ok, anh Dương kháng tất cả hiện 3 giờ bán nó nhiêu ta? <clears throat> tất cả hiện 3 Đâu biết đâu, bán nó 300 xu gì đi Gì 300 xu hoặc 600 <clears throat> vàng Bán 300 xu Hai phát, hai phát tương đôi gì đó rồi em ơi 400 xu thì nó là cho 300 xu đi nó ép cái dây chuyền dần đúng rồi mà. dần đi em ơi giờ khả sẽ đi ép cái mảnh vũ ảo khả sẽ tìm một cái mảnh vũ khí chứ tầm này không chơi dại nữa đầu đập năm bảy cái là mình thua chết chết chết chết tiền luôn thi ơi gì còn gì kim vậy? mà khi nào hết kim đồng ý đồ chết nữa <laughs> nghiện tại nghiện tại đâu ảo ra <laughs> chịu em thôi bây giờ khả đi ép cái ờ, mảnh vũ ảo đôi giày như này nói rồi nè, kiểu không dám chơi kiểu ngu vậy em ơi sợ quá sợ chừng rồi à. không đơn giản đâu em ơi muốn tìm một cây vũ khí gì đó mà thiệt ông ăn thua không phải không, không phải là chơi nữa đã nói là defeat rồi bây giờ ừ. không phải là để chơi không đơn giản đâu nè chơi là dạy <clears throat> chơi là dạy Lúc luôn mà đây, thì ở đây đã chơi đã thông báo là sẽ đóng rồi không ăn thua không một ý đã chỉnh sửa lại fix lại hết rồi <laughs> còn không ăn thua ok cái gì nữa không chơi được đâu anh em ơi anh em nãy giờ cứ nói vậy không chơi được không thể nào chơi được ok vậy bây giờ khai sẽ ép cái mảnh vụ ảo khai sẽ đi xây một cái mảnh vũ khí xem thử ra vũ khí gì nha vũ ảo thiết ngo tăng sinh lực khoảng tám ok tìm cái phôi sinh lực khoảng tám dòng một phôi sinh lực đúng không không yên thua không yên thua bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ ngay cái này mà dính vô chỉ có chết này bắn nhà nữa <laughs> mà hồi trước thì được độ thắng người ta xây ra quá quá trời mình cũng tham anh em nhưng mà không có không ra được gì là mình chịu rồi à, không nên tham rồi lóc ạt à, lấy mấy cái phổ đó ngừng ngừng ngừng đi luôn cho nó giờ đi ép một mảnh uh, à, vụ ảo rồi đi đỏ nha nè kiếp đã đang xin tài trợ chương trình này <laughs> sợ lắm thế ơi ok bây giờ nè mình sẽ chơi một cái cách kiếp đỏ đen khác cũng là một cái cách để mình tìm ra một cái món đó mình thích mảnh tượng ngọc khấu ui ngọc bội nghe mi đúng không ta rồi ờ, đúng rồi đồ nó quay ra ngọc bội nghe mi xấu vậy thi ơi thi muốn ngọc bội nghe mi không khải sẽ có quán quay ra ngọc bội nghe mi cho nè ra là ngọc bội nghe mi rồi đó mảnh xấu nè nó chỉ thiếu ờ, mảnh ờ, nó chỉ thiếu mảnh một hai ba bốn năm nữa là đủ rồi đấy ngùng quá à. sao không mạnh mà thiếu một ba bốn năm đọc thì ghê vậy <laughs> đó thiếu ít bánh vậy <laughs> đúng không đúng không đúng không rồi tục ta bộ có xấu mạnh mà kêu chỉ thiếu một ba bốn năm hết hồn rồi ok à, kỳ quá kỳ quá rồi vô rồi qua phường thường đây mình không ép tương dương này ép tương dương đen lắm phường thường mình hay lên hơn rồi lấy cái, cái phẩm chất 8 của cái uh, hiền 1 đó là hiền thiết khón tăng sinh lực dòng 1 phẩm chất 8 hiền 1 này tinh 2 này 4 thị tinh này nè hai đại rồi cả 4 thị tinh 4 đại đây phẩm chất 8 là thành công lâu là không ép đồ này mà coi anh Khải thi nóng máu dứt cái đà thiên tại anh Khải luôn bình thường bình thường rồi phạm nhân 8 cái thứ hai người tâm thực có rồi đúng không mật ngân khón tăng tốc phẩm chất 7 ok tăng tốc phẩm chất 7 hiện 2 phẩm chất 7 một thì tinh bốn đại mình thử cho anh em một mảnh cho anh em thử cái hứng thú như thế nào anh tại vì mình sẽ đi xoay đi xoay xem thử ra cái mảnh vũ khí gì mình sẽ giữ lại đó khi nào mình cần thì mình đến tiếp tại vì một lần xoay 50 xu này mà ra mảnh là một lần xoay 50 xu đó. cũng lần xoay 50 xu tốc độ tốc độ hiện hai phòng chốc 7 nha anh em lên à, ok bảy cái phù dung thạch tăng kháng lôi chúng sẽ khống tăng nội lực à ok nội lực dòng cuối à, nội lực dòng cuối hơi cân à, không chấp xấu này không xấu thì mình bỏ xấu đại hai tiểu không cần 10 bình đâu 10 bình chắc chắn nó cũng lên rồi tầm này được rồi xịt tính tiếp thấy này anh lôi này trắng hai này ôi cái gì đây thứ gì lấy phẩm xấu này nè phẩm xấu thì xấu đại hai tiểu rồi lên rồi đèn quá phẩm năm rồi đèn quá ra năm khải đi xe bờ quá nè mày. 6 ok tiếp tục là nội lực nội lực dòng cuối chu sa khón tăng lực xấu ok vẫn là xấu đại hai tiểu à là sông mạnh thôi để tìm cái phôi nào nội lực dòng cuối không xin được dương xem có cái phôi nào lực dòng cuối đã sẵn đó không dương ơi không không không có sẵn đâu chiều giờ ép mấy cái lục sắp hết rồi nội lực dòng cuối lúc ạ à. Ừ, ừ. Rồi lắp một xe Ôi à nội lực dòng cuối à ok tướng hà ơi ok em ơi <laughs> mai em chuyển tiền cho kiếm dùm ok anh em ơi em cứ chuyển lực này nhiêu nhiêu điểm nhiêu điểm tám mít bảy là được rồi em còn gì đâu cao đấy thua nội lực dòng cuối ờ, có có mười à nhiêu có mười độ số 10 xịn lắm sợ lắm 80 là đã sợ rồi 80 là được ở đó thì bắn nhiều nhiều mình sẽ đi xây cho anh em xem thử ra được cái vũ khí quên ra được mảnh vũ khí rồi nè vũ khí thì nó chính mảnh thì mới được một vũ khí nên là mình cứ cố gắng mình xây được cái gì mình tính tiếp một số độ nỗ lực những cuối rồi không có rồi trời máy sinh lực trăm bốn mấy quá mà thử lực độc tính ra dính vô đây hơi bị dính luôn nè má nó mở ra nọ thiên quang các kiểu này điếu mình đang như chó mực ra nọ thiên quang tôi chuyển đường môn luôn không ra đậu sinh mình là đam mơ đường môn thôi mà con đau này nó thì chưa thấy ra rồi nọ thiên quan gì nó ra quá trời đất chịu luôn ok lấy cái bảy tám rồi đi hết lựa chọn rồi giống như Robinson rồi đó không <laughs> dính không nè dính không nè đồ anh em xem anh em còn dính nữa chi khải <laughs> anh em xem anh em còn dính được hơn tôi nữa rồi ra mấy này nữa đi ép mảnh luôn luôn. rồi để em chụp cái gương à, cá nhân lại cần gì chụp em em cứ gom đi sau này em tự bung cần gì chụp gương làm gì ai đâu đỡ ý làm gì cứ em gom được bao nhiêu em đỡ lại bao nhiêu nữa rồi chắc chắn là thất thoát chứ không bao giờ không thất thoát được ít nhất phải chặt hai ba k hay là ba bốn k đó tại vì anh em nhiều khi không giao dịch hết Chứ anh em vẫn... Chính xứ ờ, đâu rồi ta? Jim ơi. Khải ơi, phát áo cho đi cốt cái. Ok, thần Nguyễn ơi. Thần Nguyễn kéo cô động. Là ai đâu ta? Ok, Khải sẽ cho thần Viên bao. Rồi, ok. Rồi. Mà không đưa Discord cho ông ờ, TL gì đi. Kẻ đồng hành vô đi cốt chưa? Đó, Khải mới... Ờ, Kẻ đồng hành là ai vậy? Trong băng vậy? anh đưa, anh đưa. Nỗ lực dòng cuối phòng 6 như này Ví mà mà thằng đẹp trai nó không mua thì cái rau này chứ, câm mạnh <laughs> phẩm xấu này em nỗ lực phẩm xấu này nè rồi rồi rồi rồi Ồ, ông ông, ông trong ban là tên gì vậy? Đi uh, à, thiên sứ. À hôm hôm qua hỏi hỏi uh, xin cái ạc của ông Khải à. À à, à ok. Đưa ạc rồi đúng không? Khải đưa rồi đúng không? Chưa. Chưa, ok rồi thấy. Đồ tầm này chỉ dư Thiếu Lâm chứ này nọ thôi đâu dư nhiều đâu. Thiếu Lâm ngày mi, còn con kẻ bang. 140, 139 à, cái ban ờ, có, có, có, có ai có con vó đen nào cấp nhỏ nhỏ hơn được dù vó đen thì không có vó đen chợ bán trước cho hết rồi mảnh thiên thận mình ờ, đưa mảnh ba mảnh nào cũng được thầm xuôi này mày xứ đâu rồi nó đang đi tống kim nha ngày mai người kia anh nghĩ quỳnh rồi mày rồi ghép vô này tí nữa khải đưa cho một hạt vô mảnh này số này vô này vô này vô này vô này vô này vô này vô nè rồi mảnh vụ áo không xịn nữa nè rồi giờ đi xây tốn 50 xu một lần xây à đâu coi tốn bao nhiêu tiền ra mảnh vũ khí rồi 500 xu nè 500 mảnh này đó mất mớ tiền ấy. 500 cái này là 6 kim nữa anh Cho anh em xem nha Cho anh em trước xem video luôn 500 cái này là tốn 6 kim Tốn thêm 1 ngàn đã mở được 500 cái này là tốn 7 kim vô cái cục này 500 xu này nữa thành 7 kim rưỡi Đó ép nãy giờ nhiêu đây Gần một kim máy nữa Nói chung tốn hết 8 kim để xây thêm một mảnh 8 kim được cái gì Đó được rồi xây nè 8 kim hết tất cả nè Xây mảnh kim phái hết 8 kim nè cái cục này hết 8 kim rồi nè rồi vô gì đây đồng cừu giáng lông cái ấy trọ tướng bao tay đồng cừu mới ra được hết 8 kim ấy gì vậy mệnh hiền thiết phát đái là gì vậy Ủa, hiền thiết là phải gì ta không hiểu ta cái này không hiểu nha hiền thiết bắt đá là cái đai lưng nè đai lưng hiền thiết là sao như con lô à tiếp tục gì vậy mạnh u minh thương Ủa, u minh thương là cái cái cái, cái kích hả kích vong kích hả thiên nhẫn ma sát là thiên nhẫn ủa cái thiên nhẫn à ma sát cái thiên nhẫn đậu ờ, ranh ra nó ra vũ khí mà ra thiên nhẫn thôi chịu rồi ủa hả đây đây đây ôi xây này hả em có mấy mảnh nè lấy qua cho xây đưa đây trời đưa ra ờ, cho anh nãy giờ đâu thiên nam nãy giờ không ép nãy giờ tốn kim mấy à, không ngờ thành sẽ có mảnh ừ. thiên nam đưa đây anh xây đâu ôi bữa anh ta dữ quá trời thiên nam đây cho anh đó anh xây ra anh donate anh cần gì anh donate chứ nãy một mảnh anh ép hết một gần một kim ít đâu nhờ một kim một mảnh đấy rồi cứ vụ ảo này mấy cái này Tương Dương Nam Trời ơi ờ. Đâu Được được được Có Ủa động lực anh đưa Anh đưa em à, Ủa cái Cái mảnh này xây ra em ta Mảnh nào mảnh Dương à, hồi giả tẩu hoàng kim nè Đâu em bốc làm chứ Mảnh nó là mảnh khác Không mà nó mảnh khác Một loại khác Không không ép được Giao dịch khác Đó đây Đến tới tiệm anh tính Loại đem mới sáng phát là chỉ có mảnh này thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ mảnh mình mảnh này ép rồi nè. Đó chỉ là mảnh không? một thì môn phái chính thống á. một cái mảnh kia là mảnh tự sáng tác nó Ủa? cái mảnh xăm hòn này không được rồi mảnh xăm hòn này chỉ cần thu thập 100 cái là không được mảnh năm đến sáu một đến chín nữa ừ Thì em có một mảnh thôi ok ủa vậy mình lấy mấy cái uh, mấy cái cái đồ ờ, phổ rẻ mình ép thôi thì đó nãy giờ anh ép phổ vụ ảo ép một kim đó thì rẻ đó rẻ nhất đấy rồi đó rồi mấy cái đó ai có nữa nè à, tiếp tục em mày vừa rồi xây ra cái cái mảnh mang sắc này chắc vứt ai nó xài vào lông kích mà vứt đi xây tiếp cho anh em xem hết 8 kim thì xây được cái mảnh nào vip không gì đây mảnh phi tiêu đột hồn đâu má cái vũ khí xăm hòn luôn rồi <laughs> vũ khí xăm hòn ở đầu xanh thôi cái này vũ khí được không này đầu tí nữa ngứa ngứa cũng bỏ rồi xây tìm gì vậy không biết nữa Thằng em hỏi xây tiền rồi Giờ chả biết xây tiền gì đâu Ra ra gì nhận ở đó Ra mạnh bốn bạn bán em nha ấy chà chà Em mua nhiều Ở đâu cũng đang tìm mạnh bốn Ok nào mày Tiếp tục Vừa rồi ra cái mảnh xăm hòn uh, phi tiêu Phi tiêu đường môn mảnh tục nghiệp hộ sông khấu ủa đồ là gì đây tục nghiệp hổ vô sông khấu là cái cái ờ, ngọc của cái ờ, cái gì nghe mi anh nam vô sông giống phải của cái nghiệp á cái ờ, đai lưng cái nghiệp tục nghiệp Đục, nó không ghi cũng rõ ràng khó chịu gơ nè nó bị sai ừ, sai cái tên ghi tự nhiên mảnh tục nghiệp ít nhất phải cớ nghiệp chứ là vô gian uyển đấy thả ghi dài đây bao tay nga mi nó không đọc biết liền mình thì tìm cây vũ khí thôi nè vũ khí gì chưa biết được nha ma thị dày dày dày đường môn ma thị mà đường môn ma thị thiên nhẫn lộn lộn thiên nhẫn hồng lý ma thị hồng lý mảnh xương tinh tiêu thủ bao tay xương tinh đậu không tầm này đi xây cái này chỉ tìm vũ khí thôi này không tìm gì hết đó chỉ tìm bản vũ khí thôi mà sứ anh có lấy xu không lẽ lẽ để em đi mảnh lôi khung thiên địa phù gia truyền lôi khung trời ơi hết chín phát rồi hết 500 xu luôn rồi ôi dày u lông phải lông đậu danh giờ sao ta dày ụ lông mạnh xấu ơi bỏ cái xăm hồn đi đâu mình sẽ tiếp với sông hoàng đây tiêu ai chơi đâu mà vậy ông luôn mạnh xấu rồi em ơi tiếp tục cây tiêu là do nó mở ra trang bị chứ còn cho chọn lựa cha ai chọn đi hết 10 cái rồi được cái dây giày luôn phần xấu mạnh mới được một giày anh em ơi mới được một phần xấu thôi đó tiếp tục cuộc chơi bắt đầu tiếp tục bỏ cái vũ khí cái gì ngự long lượng bảo đao là gì đào thiên lâm à đào à, thiên vương đào thiên bang ngự long đào thiên bang vãi liền tiếp tục này đào thiên bang chiều rồi mảnh địa phách thiên liên gia truyền địa phách chiều à đây trời cấp phong tam thanh phủ gia truyền cấp phong chịu chịu chịu chịu chịu trời ơi căng nha căng nha ma sát tàn hiện giáp áo ma sát thì nhận kích mạnh ma hồn đục nhiều toàn thiên nhẫn không người à ta để cho toàn thiên nhẫn không có vẻ đại cao quá nhanh rồi hả gì vậy ma mảnh thiên ngo sâm hoa xâm là thiên hoa dày dày sâm hồn quá gì đây gì mảnh thiên ngo sâm la thúc yêu cái đai lưng vừa ngo mà vừa đai lưng là sao ta áo <laughs> không áo không vừa thiên ngo còn sâm la thúc yêu là đã, yêu là đai lưng mà trong cái chuyện này cái này mình bó tay nè à, chắc đang bị lỗi rồi thì sao mà nó cái tên nó không đọc hiểu được mảnh địa khấu ngục trạng mảnh địa vách ngục tâm trạng là bao tây địa vách đường môn đòi hết tốn mấy trăm xu rồi địa tôn đòi thêm kim nữa chục cành gón tính ra một kim nó gần 10 kim đấy tiếp tục đây chua chua quá chua quá nhưng mà tìm được cái mảnh mình cần rất là hay nên giờ mình không biết mình cần mảnh gì nữa hai hai mảnh ờ, khái lục trượng u luôn xà phấn đáy đồ của người đai lưng u luôn tưởng cái gì chua quá Rồi, tiếp tục này mà nhanh nhanh anh ơi để giờ không đâu chung nãy giờ được đôi mảnh u luôn xấu Ủa cái u lung hôm bữa của mấy anh em kia là vẫn là đổi từng mảnh ra rồi, rồi ghép lại dày hả Hải Dương hay đâu hay là mở như như lúc này ra xanh chính luôn ta đâu em đa số đều phải à, đi tìm ảnh rồi đó à đi tìm ảnh nó mới ra đúng không ờ giờ à. hết chơi môn kia là hết hy vọng rồi à môn hết hy vọng rồi khó nhờ khó dữ ta gì đây ma hồn nữa chú má gia chuyện thì nhận ám ám nãy giờ luôn nè ám từ lúc mở rương luôn Tàu ma hòn không? Dạ, dạ dạ dạ dạ. Mạnh vô gian ý thiên kiếm. Dạ. Động vô gian cây vô cái kiếm chết rồi. <laughs> Động hướng nào cũng ra là sao ta? Đâu, cái này hơi bị khó nha. Mạnh vô gian kiếm anh em. Đậu xanh. Hoài ha mình kiếm anh em thấy sao để bị ngu à mình bảy ngày mình kiếm mình u lùng vật đấy cho thằng này hơi bị chua ấy thôi hết tám kim chính kia rồi cất đường này mà từ từ tính tiếp này thằng này chưa biết đi hướng nào luôn tại vì mình đồ mà hồi kia mình môn phái cái nào có nó mình tính khó quá ok hiểu rồi hiểu cách chơi rồi này mà nói chung là hôm nay trải nghiệm thôi nhưng mà cũng đi một mớ rồi mảnh chân vũ kiếm đi một mớ này một mảnh của dân kiếm 79 nè một mảnh luôn xấu nè rồi nói chung là ok anh em ơi nãy giờ thì đổi mớ này nọ thì được uh, chốt lại thì hết nữa ờ, năm rương hồn kim môn phái thì được một cái ngọc bội xâm hòn này ngọc bội này thì không ép được thì chắc chắn nó sẽ có giá nào đó còn cái thứ hai đó là mảnh vô gian thì thương kiếm vừa đập ra và một cái mảnh ô lung dày rồi xong hết hết rương tìm hết rương kim luôn nè rồi nói chung anh em xem video nói chung là khải sẽ up lại trên kênh anh em nào xem theo dõi video này thì có thể lên cho lại một like ủng hộ chơi anh em ơi Bây giờ thì đỡ mà đi nghiên cứu thì mình xây xây tới mai thì mình vẫn chưa hiểu mình đang muốn xây cái vật phẩm gì tại vì hiện tại hướng thì nó rất là nhiều hướng mình đỡ mà nói đi lấy cái vũ khí thì chính mạnh thì biết cái nào đủ nói chung là khó nè rất khó rồi quan trọng là cái hòn kim này hòn kim thất hồn này đỡ quay này trời chua hết bảy kim thì mới được 500 cái này bảy kia mới được 500 cái này này nãy giờ quay hết khoảng tầm uh, một nửa tiền đi nói chung là cũng được từ từ tính sau hết mớ kia rồi. rồi anh em xem video đừng quên cho một like đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi giờ tiếp tục đi giả tổ thôi nè